lá như này là đẹp ừ. Vâng. quả tôi thấy nó tròn hơn vâng. quả thấy nó tròn đây này những cái quả nó tròn đấy này vâng. còn và cái cái cái Đấy. quả nó tròn quả cái cái màu mã của nó anh thấy thế nào nó nì quả hơn nó nì quả nó nì nó căng vâng. căng thì nó sẽ nó mỏng vỏ vâng. đấy thế nên là chúng tôi làm quen là tôi cũng biết quả nào mà nó loại mỏng vỏ tôi biết mà quả nào nó dày vỏ tôi biết vâng. đấy tôi cứ nhìn thấy nó căng nó tròn này, này. đấy thế nếu bổ múi ra nó múi rất là nhỏ vừa vừa thôi nhưng ngọt vâng. thế tôi thấy năm nay là ngọt nhiều hơn vâng. vì như nhà ngoài đấy là hôm vừa rồi chúng tôi bổ tôi biết rồi anh đã thử rồi ạ ở ừ, nhà ngoài kia tôi hôm vừa rồi à, bán được hai cây à. cái này bây nhà giờ... ngoài nó chín vàng hơn đấy và vâng, cái ngoài kia nó chín vàng hơn. Ừ, tôi thấy năm nay là đúng là chín sớm hơn đấy. Vâng. À. Đây. Đây các bạn. Ta nó rất là đẹp. Ừ. mịn nó ờ, nó mịn, nó không không nó mịn Quả. mịn vâng. như này rất mỏng đấy mỏng vỏ như này nó rất mỏng vỏ này đấy. và mỏng như thế này thì sọ sẽ to đúng rồi sọ nó to đúng, đúng rồi sọ nó to thì sọ nó sẽ to và đúng múi rồi, nó sẽ dài đúng rồi đúng rồi múi sẽ dài và mà nó cân múi hơn nó cân múi cân dáng dáng nó cân chuẩn đúng rồi năm ngoái là tôi thấy nó cứ kẹ nhiều vâng đúng vâng ờ, thưa ông Nguyễn Tiến Tại ờ, với cây vườn bưởi này thì được bao nhiêu năm tuổi rồi ạ à, vườn này của tôi là tính vào 6 năm đấy 6 năm còn vườn nhà ngoài là tôi trồng 2008 vâng và trước khi mà dùng phân Silic thì cái vườn này nó cây nó cối nó như nào À, trước đây tôi chưa biết cái phân Silic này thì là à, cái lá nó, nó vàng mà nó xỉn lá lắm. Vâng. Đấy, thế nhưng bắt đầu cái, cái năm vừa rồi là tôi mới được biết cái, cái <coughs> được biết cái phân Silic này thì tôi mới ờ, rắc rắc phân Silic thì ờ, lúc đầu là tôi rắc một cân cho một gốc này. Vâng. Một cân một gốc mới NPK thì bán nào? NVK thì lúc đầu tôi cũng chỉ rắc một cân thôi vâng. sau tôi rắc giải mỗi một tháng, là tôi rắc được khoảng cỡ 5 nặng vâng. đấy. 5 nặng ờ, Sinic hay là năm nặng Năm nặng cái NPK à. đấy, đấy. Tức là Sinic là chỉ rắc ban đầu thôi Ban đầu một cân Và rắc vào thời điểm nào ạ? À, lúc thu hoạch xong à, Vào đầu xong. tháng 12 đấy Đầu tháng 12 đấy. vâng Thế sau đến khoảng cỡ độ tháng 4 là tôi rắc thêm năm nặng Vâng đấy. Thì bình quân nó vào cỡ một khoảng cân rưỡi cái Sinic Cân, cân rưỡi Sinic ừ. Vâng thế còn LVK thì đến bây giờ mà nói thì nó vào khoảng hai cân thêm cái phun nữa phun cái gói đấy vâng. cái đợt tôi lấy là... thì mình có phun được không ạ à? tôi phun là cứ theo định kỳ vâng. tức là cứ phun lúc thuốc sâu lúc nào tôi kèm được bấy giờ ừ. tôi phun cùng với thuốc sâu vâng. chứ phun riêng của nó là ngại lắm vâng, ngại phun đúng, không? đúng rồi ngại phun lắm ở đây ờ, tức là mình ờ, về cái thuốc bảo vệ thực vật thì mình có so với trước đây mà chưa dùng phân Sinic thì có giảm được tí nào không ạ? Thuốc bảo vệ thực vật thì đúng ra năm nay là tôi lười phun. Vâng. Vì tôi thấy lá nó bóng đẹp. Đấy. Thế nên là tôi lười phun nó với mọi năm tôi cứ định kỳ là tôi phun một một tháng một lần hoặc tháng vâng. rưỡi. Vâng. Đấy. Thế nhưng như năm nay là hai cái trận mưa to tôi cũng chả phun. Đấy. Vừa rồi đi vườn này ngập hết đi. À thế à? Ngập hết đấy. Vâng. Vườn này ngập hết cả. Ngập hết, tí ra vâng. xem một chút. Ngập trong mấy ngày nó chỉ hết một ngày xong nó lại à, tiêu đi vâng. đấy thế nhưng nếu mà không có silic thì thì vườn nó sẽ như nào sau khi ngập xong thì tình trạng ông đánh giá là nếu mà chưa dùng silic mọi năm ừ. mọi năm chưa dùng silic thì cái vườn sau khi ngập thì vườn cây nó sẽ ỏng eo hơn cây nó ỏng eo hơn đúng không ỏng eo hơn đấy ngay như nhà ngoài đấy cái vườn nhà ngoài là tôi cái cái bệnh bệnh xỉ mủ đấy vâng. cô cây nó xỉ mủ đến tận ngọn vâng. thế mà tôi rắc vào đến bây giờ cây sống đấy vâng. cho được ăn quả đấy À, à, thế ạ ồ thế mà chưa chốc ra xem cây nó cứ vâng. bây giờ nó cứ sôi sôi sôi sôi hết này à. nó sôi vẩy như tê tê tức là à. sau khi mà ngập tức là trước khi mà không trước khi đó nó không dùng xịt <laughs> đúng rồi. thì ngập xong thì cây nó bị xì mủ năm ngoái là nhà tôi cái vườn ngoài kia tưởng vứt hết vâng thế sau bắt đầu tôi nghe thấy giới thiệu cái phần này đấy vâng thế tôi rắc phân xịt kết hợp cùng với phun thuốc sâu vâng không bệnh đấy vâng thế thì bây giờ cái cái vảy các cái thân này nó cứ như thân tê tê à nhưng nó sống lại ra quả bình thường vâng thế mới tải nhưng mà từ khi rắc Sinic thì là nó không bị Đúng tình rồi. trạng xì mù nữa phải không ạ? Đúng rồi, hết xì vâng. mù. Hết xì mù. Vâng. Đúng rồi. Và quả nó vẫn ra bình thường. Quả vẫn bình thường. Vâng. Quả nó có được Chỉ có nhỏ hơn thôi. À vâng. Quả nó sẽ nhỏ hơn. rễ của nó vẫn còn yếu một chút. Đúng rồi, đúng rồi. Vâng. Uhm... Thế ngoài kia, cái vườn ngoài kia tôi ấy, vừa rồi ấy là tôi thấy nó hơi kém thì tôi lại rắc tiếp còn có ba gói ba vâng. gói tức là khoảng 15 cân. lại 5 cân đúng không? Đấy. Vâng. Thì tôi rắc tiếp vào cái chỗ hơn 30 cây. Vâng. Đấy thì bây giờ thấy lá nó mới đều đẹp hơn. Vâng. Chứ nếu không cái lá ngoài là còn chết ấy, ngập vâng. hết mà. Vâng. Ngập bao nhiêu ngày bây giờ ra còn ủng nước này. Vâng. Cái bưởi này ông dự đoán là khi nào thì thu ạ? Đây tôi đang tính là sang đầu tháng 11. Vâng. Đầu tháng 11. Đầu tháng 11 đó bây tôi, giờ thì phải chắc thu dần. Rồi. Đúng không? Vâng. Đầu tháng 11 tôi phải thu dần. Vâng. Ờ, ông đánh giá về cái tỷ lệ quả đồng đều thế nào? Quả đồng đều thì năm nay tôi thấy cái chất lượng của quả thì cái độ tròn hơn. nó đẹp hơn đẹp hơn tròn hơn đấy đúng không có nghĩa là cái dáng của nó đấy đấy nó tròn như này này ừ, nó cân ừ, ừ. nó cân chuẩn hơn đúng không đấy đấy ừ. ờ, da của nó lì hơn này nó bóng nó bóng đúng không vâng. Mới và... chín sớm hơn chín sớm hơn tới năm nay như thế này tôi tính là khả năng là không có bưởi tết vâng, <laughs> vì chín sẽ bán sớm nữa vâng. à, trước <laughs> vì đây nói thật được những cái cái, cái kia này tôi để bỏ bưởi tết này không có được đâu này vâng, đúng đấy những cái buộc ấy là tôi vẫn để bưởi tết vâng. thế thì tôi sợ năm nay không có bưởi tết đấy vâng. mình uh anh có thể đi có thể ờ, vào một số vào cây một khác cây ừ. vâng. đây. đây nó thật là những cái cây này nó rất là nhỏ cây cho ra sớm như này là sau quả nó cũng cây vẫn bé đúng không nó vẫn nhỏ cây lắm cây bé đây ví dụ thí dụ như đây là anh vừa vừa vừa, vừa bỏ bọc ra đây hả? À? bỏ cái bao bỏ bọc cái bọc ra đây đây như cây này chắc chắn nó phải được có tầm 50 quả rồi đúng không vâng hơn quả hơn đi vâng đây này nó sai này mà nó rất là sai mà cây nó rất nhỏ tôi thấy nó yếu cây sợ nó yếu cây cho nên là ông có phải vặt bớt đi không ạ nó nói chung là ừ, vụ nào năm nào phải vặt chứ à. các quả xấu chí kẹ nhỏ là bỏ nhé vâng. ở đây ông ấy cái, cái cái cây này tôi thấy là tuy nó sai nhưng mà nó phân bố rất đều nhỉ à, đúng rồi. tương đối là đều ờ, bốn bốn xung quanh đúng không đúng rồi đúng rồi đấy, đấy rất đều các bạn này À, chỗ nào cũng cũng cũng có quả đều trên à. cây. Và mặc dù là ngày hôm nay định là ngày 11 9 tháng 11, 11 năm 2021 và ngày và ngày uh, âm lịch hôm nay vâng tí tí nữa chúng tôi sẽ công bố cái ngày âm lịch các bạn nhé à, nhưng mà vườn bưởi ở đây đã chín vàng màu mã lên đã rất là đẹp như thế này và ông Nguyễn Tiến Tại có nói rằng trước đây cái vườn bưởi này là nó bị vàng lá nó vàng lá và mọi năm thì cái uh, quả cây đều không đẹp đều đều kém nhưng mà từ khi dùng uh, phân bón silic tân phát bắc giang thì uh, cho thấy là vườn bưởi này là lá nó xanh trở lại uh, cây nó khỏe uh, cây uh, nó rất là trơn tru rất là thân cây rất là trơn tru rất là đẹp uh, không bị xì mủ và uh, quả thì uh, lá thì xanh giai, giai đoạn mà, giai đoạn chuẩn dày. bị thu hoạch rồi nhưng mà lá vẫn xanh, xanh mướt đúng không? Đúng rồi. Thế này xanh. thì cây rất có sức đúng sức rồi. sống nếu mà đây ai biết ấy, ai biết mà nhìn bưởi là như này là bưởi ngon này đấy. nhìn cái lá dày lá mà nhỏ lá à, đấy lá riêng cái anh bưởi diễn ấy à. bưởi diễn cứ nhỏ lá mà lại dày, dày cái lá này, xanh được đấy. chứ vào cái vườn nào lá cứ to bản là cái vườn bưởi ăn không ngon à. đấy. Đấy, cái lá nó, nó, nó, thứ nhất là chúng tôi vào nhìn bưởi lá bưởi này cái mấy vâng. quả bưởi à. quả bưởi mà thấy nó bóng bóng vỏ đấy là đẹp thì là bao rộng mỏng vỏ Đấy, nhìn cái lá nó cái rất lá là nó chắc mướt lá. Ừ. Nó mướt và là chắc lá như rồi, rất chắc lá. Như là lá giả ấy nhỉ. Đấy nó nó, nó Thế năm nay tôi nói những cái này bóng. là trăm trăm có quả. Vâng. Trăm trăm là giàu. Nhiều quả. Rất là đẹp. Năm tới này nhiều hoa nhỉ? Nhiều hoa. Vâng. Tôi à. nhìn các cái cành như này này, à, này, à, này vâng, vâng, vâng. tới đây nhiều hoa. Vâng. Tức là dùng phân Silic thì không chỉ là được một năm mà được nhiều năm. Tôi cũng khẳng định đấy. đấy. Vì đúng vâng. là tôi năm nay tôi năm dùng dùng năm đầu tiên. Vâng. Từ năm ngoái đến năm nay mới được vụ đúng không? Đúng không? Được, được một năm. Thì năm ngoái tôi lấy ở công ty trở về cho tôi hai tạ rưỡi đấy thì năm nay tôi sẽ lấy ba tạ nữa à. để dùng cho hơn 100 cây vâng. nhưng mà tôi là dùng cho cả lúa vâng. năm vừa rồi hai tạ rưỡi tôi dùng cả lúa cả dùng khoai lang mới rau hồng nó, nó như vậy là chưa thì ông được thu được lúa được mấy tạ mà tạ lúa khô mà sao ạ ở tôi đây thì bình quân cái cái cái ờ, gọi là bên này bên này cái cái cái giống gì nhỉ cám ừ, thơm ấy vâng. à, cái cái bắc thơm bắc thơm, vâng. bắc thơm ở đây cứ bình quân là tạ 72 tạ một xào Vâng, thì anh thì của ông đều nhau nhưng mà con này nó chắc hạt hơn. À. Nó chắc hạt hơn. Vâng. À. Bắp thơm thì nó cái năng suất nó không cao bởi vì gạo nó chất lượng rất là ngon. Vì nhà tôi Đấy. chỉ cấy bắc thơm. Vâng. Vì chỉ ăn cái bắc thơm. Đấy cả những cây bên cái cây nó đều thì những cây vâng. rất là bé cây mà xài thế. thấy những cái cây rất là sai, rất nhỏ cây. Vâng nó cây nó, nhỏ nó, tí này nhưng mà ừ. bao nhiêu là quả đây nhỉ à, mọi năm chưa dùng phân silic ừ. thì cây này nó phân bố thế nào ạ nói chung cái quả thì năm ngoái là nó không được bóng quả như này vâng mấy cái lá nhìn nó nó ớn lắm vâng nó cứ xỉn xỉn lá mà vâng nhưng mà năm nay ờ, ừ. thưa các bạn là bởi cây nào cũng này. từ cả những vâng. cái cây tôi giờ giống gần như từ... nghiện, nghiện cái phân silic vâng giờ gần giống như nghiện phân gì đấy đúng rồi nghiện <laughs> tôi nhìn thấy quả tôi mê luôn vâng cái đây cứ cây này tính là nếu không tôi một đồng một với hơn một tí gì vâng. cao chỉ hơn một đồng một với mà sai như kiểu thụt chân như này ở đây sụt đấy không đi đâu vâng đúng rồi một một đồng một với đấy nó đây tôi thò nó rất là thấp ở hơn đầu vâng. một đầu với cho bao nhiêu vâng nhưng mà quả nó lại rất là phân bố Đúng rất rồi. là đều rất là đẹp đấy nhiều vườn không có quả nhiều vườn à, không có quả nhiều vườn không có à. mà nhiều vườn giờ buổi diễn bây giờ đi bán giờ tôi bảo buổi diễn bây giờ bán là không thu đúng không vâng. phải buổi diễn đúng thế, à? thế mà mình lại có buổi buổi diễn bán <laughs> đâu buổi diễn đâu là đúng à. là bán là cái vườn ngoài kia là buổi già ấy, là nó sớm rồi đấy à và xa sớm ạ vâng Đây, cây này nó phát triển uh, phân bố rất đều nhỉ đúng rồi đấy. vâng thưa các bạn là năm 2021 này thì uh, uh, cái cái tỷ lệ mà bưởi mà mà mất mùa thì à, nhiều. theo các nhiều nhà vườn thì đánh giá rất là là nhà nhiều tức là nhiều nhà vườn bị mất mùa có thể nói là một năm kỷ lục mất mùa bưởi và nhiều nhà vườn là mất trắng trơn không được thu một quả nào Đúng. nhưng mà tại những vườn bưởi dùng phân Sinic thì vẫn cho sai như thế này và sai đến mức độ là chủ vườn nói là như nào ạ ông nói lại câu mà sai đến mức tôi độ mà thấy... phải phải phải gì ạ nếu nói về độ sai thì năm nay tôi thấy nó tức là phân bố là đều vâng. thế mà sai thì sai hơn năm ngoái là bị tỉa ít phải tỉa ít à tức là vặt bớt đi đấy đấy ừ. sai đến mức độ phải vặt bớt đi các bạn nhé tức, tức là Nhưng cái mà vặt ít thôi đấy cái độ đều nó đều quả à nó nó đều quả cho đều nên quả. là cho nên như mọi năm nó ghẹ kẹ nó kẹ nhiều vâng kẹ. nó nó không được đồng đều đấy đấy, đấy đúng rồi à. vâng đấy. Vâng. đấy và ở đây thì mẫu mã quả bưởi rất là dáng rất là đẹp rất là cân chuẩn đây quả thì tương đối đồng đều quả loại thì số quả kẹ nó ít thôi nó không đáng kể thế và um, cái bưởi dùng phân Silic thì ờ, được thu sớm trước thời vụ ờ, cho bà con ờ, được thu sớm như thế này thì có khi là khoảng độ giữa tháng 10 tới này là, là tôi đang tính là, là đã... giữa tháng 10 bắt đầu rồi thu quả vàng dần rồi vâng. sang đầu tháng 11 khả năng tôi phải thu hết đầu tháng 11 thì đã thu hết rồi thì Đấy. như vậy là À, nếu như dùng phân Philip thì cái, cái, thế, sang năm ấy nhỉ nhỉ? Sang năm thì là nó ra hoa lại sớm hơn hả? Không, mình lại do mình điều chỉnh đấy. À thế ạ, vâng. rồi. Sẽ được thu sớm hơn so với dùng phân thường. Thì nhà vườn sẽ bán được giá cao hơn, sẽ chủ động về giá và đồng thời là um, để cho cây nó đỡ bị kiệt. Đúng rồi, đúng rồi. Thì người ta lên thu sớm để cho cây nó không bị kiệt. Đúng Còn nếu mình để càng lâu trên cây thì nó càng kiệt càng kiệt cây hơn. Cho nên là các bạn à, lên ứng dụng cái phân silic Tân Phát Bắc Giang với một cái số lượng không nhiều nhưng mà hiệu quả nó sẽ rất là cao Đấy. Không vì tại sao tôi nói là nhà tôi đây dùng có tính bình quân có cân rưỡi silic một năm nay vì cái cây bưởi nó còn ít tuổi. À. Vâng. 5 tuổi có nó 6 năm. Đấy, nên là nó đã được cho quả như này rồi mà lá đẹp như này tôi cho rất là hiệu quả. Vâng. Thế như cái vườn nhà ngoài kia là tôi 14 năm thì tôi phải dùng cỡ trên 2 cân. Vâng. Ngay như vừa rồi cái tháng trước tôi chắc hết tiếp cho nó 5 năm nạm trên một cây nữa. Vâng. Thì bây giờ cây quá đẹp luôn. Đấy. Chuẩn nếu không là chết ỏng cái vườn nhà ngoài rồi. đúng rồi vậy là khi mà đấy nãy lấy ra xem đấy vâng. nếu tôi không cắt thì chắc chết ỏng hết vâng à... vì vườn ngoài nó ỏng kinh thì chúng vâng. chung quanh nó đều cao hơn nhà mình năm phân à. chung quanh đều cao hơn nếu mà không có sinic nào không thể dùng tôi khẳng định là không thể trồng được cái trên cái vườn đó chết hai cây vâng đấy thế thì chúng ta phải rắc khẩn trương vâng thế tôi cho cái sơ phân sinic này nó nó nó không biết nó như nào nó bảo vệ cái cái rễ tốt đấy vâng nó không bị mùn vâng. ngay như cái vườn à, hai à, bốn mươi cây cam kìa vâng. tôi chỉ sai lầm là tôi không phun cái cái cái vẽ bùa thôi vâng. đấy cái đợt trước đến là ừ, nó đã gần chết trụi hết nó dụng hết cả lá rồi đúng rồi cái lúc uh, đấy công ty đến quay là nó bị dụng hết cả lá dụng hết cả lá trụi hết rồi vâng. thế mà nó lẩy lọc bây giờ lá thì đều rồi nhưng mà chỉ mỗi là tôi không phun thuốc sâu vâng. nên vẽ bùa nó cứ xoăn hết vâng. tới đây tôi là... cắt quả tức là cây dùng ờ, phân thường là đã bị vàng lá rụng hết rồi các bạn ạ Đúng rồi. nhưng mà khi mà ờ, bón phân silic vào thì bắt đầu là nó lẩy lộc lên nó ừ. xanh trở lại mà chúng tôi đã Đúng. có những cái clip đưa tin là phục hồi từ một vườn cam vàng lá ờ, để cho phục hồi cho nó khỏe mạnh trở lại và ra hoa đậu quả bình thường à, thưa ông làm khách hàng mà muốn tư vấn về kỹ thuật trồng bưởi hoặc là phục hồi vườn bưởi sau uh, khi mà nó bị vàng lá uh, thì uh, sẽ liên hệ với số điện thoại nào? À, số điện thoại của tôi là 0984 617 612 Tôi ở thôn Hiếu Ngạn, xã Ngô Thái, huyện Đoàn Thành, tỉnh Bắc Ninh Vâng Thế nói chung như thế này này, với các cô ở công ty uh, phân Silic Bắc Giang ấy Đúng là tôi năm nay là mới là giờ rồng dùng cái phân này năm đầu tiên Đấy, thì tôi thấy cho trái cây này đẹp Đấy, cái thứ hai nữa là cái nó chống úng được tốt lắm. Vâng. Đấy. Năm nay tôi thấy là mưa kỷ lục luôn. Nó vào đúng giai đoạn bưởi đang phát triển. Thì may là tôi cũng là dùng phân Sinic từ đầu. Thế đến bây giờ là là hiệu quả tôi nó đạt. Ngay như vườn nhà ngoài nhà tôi có hơn 30 cây, nếu không có phân Sinic chắc là úng hỏng chết hết. Hỏng hết đúng không? Chết hết cây. Vâng. Thế rồi bây giờ đấy là nãy là các cô xem là tôi cho thấy là cái hiệu quả rất là đạt. Vâng. vâng để cho các bạn thấy rằng tỷ lệ dùng phân xịt nó làm ra cuống thì đây chúng tôi dung thoải mái. Vâng. Và hôm nay là ngày mùng 5 tháng mùng 5 âm lịch tháng 10 tháng 10 năm ừ. Vâng. 2021. Ờ, và chúng ta vừa trải qua những ngày kỷ lục mưa trong năm tức là mưa tới 10 ngày liền mưa triển miên mưa ngập hết ruộng hết vườn nhưng ở đây bưởi hoàn toàn không dụng nha các bạn đây chúng tôi dùng như thế này bưởi cũng năm nay nhiều Đấy. nhà vườn trồng bưởi người ta sợ bưởi người ta bảo bị dụng ờ, hết mới này bị bệnh hết vâng đây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 cũng mong làm sao công ty phát triển nhiều hơn nữa để cho những người làm vườn như chúng tôi rất là phấn khởi được mùa hơn nữa này nữa xin cảm ơn ờ, công ty xin chào vâng xin ờ, chào ờ, và hẹn gặp